vào sâu lung linh hoa tươi trên đầu lặng nhìn một chiếc thuyền hoa dù gần mà quá là xa nhủ lòng mình tháng ngày qua yêu đương yên sau đành thôi xa là dòng lệ người sẽ làm hay lệ này người khóc vì ai nhạt nhòa tựa nắng dần phai hay anh khóc nói vì hài đành lòng làm kẻ tình si rượu nồng cạn chén biệt ly lặng thầm nhìn bước người đi em trong tay ai liệu có nhớ gì lên thật sâu vào tâm trí cơn ác mộng đâu ai dư mai ở trong lòng nhưng đời anh là con số